Vâng, xin chào quý vị các bạn đã đến với máy Cường Linh cũng như đến máy Thịnh Thành. Thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy xay tinh bột nghệ, bột sắn, nghệ gừng. Đấy, thì à, đây trên màn hình chúng ta đang xem đây là có hai dòng máy, máy bé và máy lớn. Đấy thì à, phù hợp với cái nhu cầu của gia đình là máy bé này. Đấy, chạy motor ký mốt. Đấy. Hoặc là chúng ta những à, làm thuê làm à, gọi là những cái công công, công xưởng nó lớn hơn một chút thì dùng máy loại này nó chạy motor 2 kỳ 2 đấy thì à, đầu tiên tôi sẽ đi vào chi tiết về máy bé trước nhé đấy thì uh, dòng máy bé này nó sẽ chuyên về những làm hộ gia đình nhỏ lẻ đấy máy rất là nhỏ gọn bốn chân trọi ra như này đấy nó làm bằng thép V4 dày dặn chắc chắn đây thì ờ, ở hai bên sẽ có những cái lỗ chúng tôi đã khoan sẵn lỗ như này để trường hợp ví dụ chúng ta muốn cố định máy một chỗ chúng ta bắn đinh vào để chắc chắn hơn đầm máy hơn đây thì tôi sẽ đi chi tiết là ờ, máy sẽ gồm ờ, hai bộ phận chính đó đầu tiên là phần motor phần chuyển động chính của máy Đấy, còn sau là bùng nghiền đấy nó sẽ lai chuyển động từ bằng dây cu loa như này đấy, dây cu loa bẩn bê chắc chắn dày dặn như này luôn đây thì uh, motor của máy sẽ là sử dụng motor 1,1 kW đây thông số của máy đây 1,5 ngựa đấy, vòng tua 1400 vòng một phút đây là máy motor tua chậm đấy thì toàn bộ những máy nghiền máy vác máy à, xay thì nó là motor tua chậm đấy, đấy. thì uh, phần motor nó sẽ được bắt bằng bốn con ốc cố định trên uh, phần đế như này đấy. và phần đế này sẽ được uh, bắt ốc nhé để chúng ta có thể căng dây loa trong quá trình sử dụng ví dụ như chúng ta sử dụng thời gian lâu dài thì dây nó sẽ trùng đi và nó giãn ra đấy thì chúng ta chỉ cần là nới bốn nóc như thế này này đấy bốn con kéo phần chân đỡ này ra trực ra phía bên ngoài đấy thì nó sẽ căng dây loa lên và tiếp tục sử dụng dây và sẽ giảm thiểu cái phần chi phí thay dây thay dây tiếp tục sử dụng đấy thì à, đây bốn con ốc chân motor sẽ được bắt thẳng xuống cái phần chân đỡ như này chân đỡ sẽ được bắt bốn ốc khác vào phần chân ở dưới này đấy là dễ chắc chắn luôn hai bên đều có hai ốc này để bắn à, cố định máy đấy, thì à, đây là phần motor còn phần tiếp theo đây là phần buồng nghiền này đấy, buồng nghiền ở trên nó sẽ bị phễu ra phễu vào như này đấy trục của quả lô bên trong này quả lô bên trong nó là bằng gỗ và xung quanh những có đinh bé này li ti như này đấy để nó sẽ mài cụ nghệ cụ sắn cụ gừng các thứ của mình đấy nó sẽ mài nhỏ ra mài nhuyễn ra cái đinh nhỏ này sẽ có chức năng như thế dài rất là dài Trên chúng tôi đóng đinh này rất là dài luôn đấy trong dành chúng ta máy hoạt động thì quả lô nó sẽ cuốn nó xoay cuốn xuống và khi à, chúng ta bỏ nghệ hoặc là ờ, sắn dây những nguyên liệu của mình bỏ vào gừng các thứ nó sẽ mài xuống nó cuốn xuống dưới mài nhỏ ra nhuyễn ra và cái này là đầu ra của máy đây là đầu ra máy đây đấy nó sẽ tiếp ra đấy luôn chúng ta có thể hứng xô xô và hứng ờ, ở máy bé này chúng ta hứng chậu đấy cũng là chậu đây đấy là tiện lợi thì uh, ờ, ngay trục của quả lô này nó sẽ được uh, có hai vùng bi đối nhau như này vùng bi uh, ờ, P201 Đấy. Và một trục sẽ có pulley đơn pulley bản B rêu là bản B Đấy. đây chúng ta sẽ uh, máy hoạt động nó sẽ quay như này Đấy. nó sẽ cuốn xuống cuốn nguyên liệu chúng ta xuống và mài ra mài nhuyễn ra dây cu loa nó sẽ dùng loại bẩn B B26 Đấy, rất là dài luôn Đấy, đảm bảo chúng ta sử dụng nó kéo khỏe hơn chắc chắn hơn Đấy. thì uh, máy cũng là đều là phần độc lập hết nó được kết nối với nhau bằng những con ốc như này ốc 17 rất là chắc chắn luôn Đấy, chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng mà cần ờ, để ờ, tháo ra thay thế quả lô hay là thay thế miếng gỗ ở đây thì chúng ta chỉ cần là nới ốc này đây hoặc là nới ốc đây đấy rất là dễ dàng mở ra và thay thế lắp đặt tại nhà máy sử dụng điện 220V điện gia đình bình thường thôi đấy nên à, rất là phù hợp với tất cả mọi gia đình chúng ta cần có nhu cầu là muốn để à, xay loại à, tinh bột nghệ bột sắn bột gừng đấy, loại lấy tinh bột thì chỉ cần máy gia đình thôi máy này đấy còn những ai có nhu cầu lớn hơn sử dụng cho những uh, hộ gia đình để làm thuê hay là những ờ, loại uh, những kiểu công xưởng nó lớn thì sử dụng máy này máy lớn này thì máy này nó sẽ sử dụng motor 2,2 kW đây thông số của máy đây ba ngựa mô tô 1400 vòng phút điện 220V đấy thì toàn bộ máy đều là sử dụng điện gia đình máy này sẽ được ờ, đặt trên phần chân đỡ lớn hơn cao hơn đấy tại bùng nghiền nó sẽ lớn mà đấy bùng nghiền nó đây thì tương tự hoạt động nguyên lý hoạt động của máy thì giống như máy bé thôi đấy nó đều là có quả lô và những ờ, hàng đinh li ti như này để nó nghiền nó mài những nguyên liệu của mình đấy Đấy, ở hai đầu sẽ có hai vòng bi lớn P205 Đấy, nó sẽ lớn hơn với máy bé máy bé là P201 chân máy sẽ được dàn những loại thanh thép vuông như này để nó cố định lại máy và chắc chắn máy hơn Đấy, ở trên thành máy đây nó sẽ có những ờ, thanh thép tròn hàn bo xung quanh để chúng ta uh, tránh cái vấn đề là chúng ta bị uh, va chạm vào những cái thành như này đấy để đảm bảo cho sử dụng thì dễ dàng hơn an toàn hơn đấy thì trên đây là hai dòng máy xay uh, tinh bột sám dây nghệ gừng và những nguyên liệu chúng ta cần lấy tinh bột thì uh, bà con có nhu cầu muốn mua máy thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ điển A xóm bạn xã Tiệp trên Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để quý tiêm chi tiết phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để xem những video tiếp theo cảm ơn các bạn